Mãn sông Mazda Replica TXF một chân hoa không còn sản xuất nữa và bên tay trái mình đây đó là Matcha Meditation một chân hoa mới được ra mắt và hai mùi hương này được rất nhiều người khen đó là một cái mùi trà rất là ngon và đáng sở hữu và rất cảm ơn Alan đã tài trợ cho mình chân hoa này Matcha Meditation để có thể làm video review và nếu như bạn nào quan tâm thì có thể thêm xem cái đường link ở phía dưới phần mô tả nha còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi Đầu tiên thì chúng ta xem mùi hương của Kết trước đi Một chai nước hoa đã không còn sản xuất nữa Và chai chai trên tay mình đây đang là một cái phiên bản vintage và hiện tờ nó có giá khá là cao thì khi các bạn xịt cái mùi hương của tia kết ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi trà kết hợp cùng với bạc hà uh, và một chút ngọt của cam nếu như để các bạn dễ hình dung thì các bạn chỉ cần gửi cái mùi uh, các bạn uống cái chai trà latte đấy thì mình sẽ để hình ở đây đấy đúng cái mùi chai trà latte này chỉ là nó mới một cái tốt nốt thì nó thay bằng cái vị ngọt của sữa thì nó sẽ bằng cái vị ngọt của của cam và sau khoảng tầm 15 phút thì cái cái mùi thanh của bạc hà à, cái mùi the mát của bạc hà nó sẽ dịu xuống và các bạn thấy là sữa xuất hiện sữa ở đây mình ngửi những cái loại sữa tươi đấy, cảm giác mình nhận thấy rõ nhất ở trong chai noa này đó là một cái cảm giác kiểu ngọt béo và hơi thanh kết hợp với mùi trà nhưng mà mùi trà nó sẽ kiểu hơi hơi nhẹ ở phía dưới thôi và với mình đây là một cái mùi hương khá là dễ chịu và nó làm mình đúng liên tưởng tới những cái chai trà latte này ạ và nếu như bạn nào kiểu muốn hình dung mùi của tia kết thì các bạn cần mua chai trà đấy và các bạn uống thôi mùi hương này sau khi các bạn thấy nốt sữa xuất hiện thì ờ, về sau nó không có độ biến chuyển nữa và dần dần này nó cứ nhẹ nhẹ dần trên da và nó biến mất còn đối với matcha meditation thì đây là một cái mùi đúng chất như cái tên đó là mùi trà matcha cực kỳ rõ ràng đây mình cần xịt ra thôi là mình đã thể ngửi thấy cái mùi hương này là à, một cái mùi trà kết hợp cùng với bột matcha và các người các bạn ngửi rõ nhất đó là cái cảm giác bột đến từ những cái loại kiểu những cái loại trà sữa matcha ấy. thì cái mùi ngọt ở matcha ở đây ngửi cực kỳ rõ nó sẽ khác hẳn ở đây ở đây là kiểu trà ngọt thanh từ sữa còn đây là meditation đó là trà với bột matcha cực kỳ rõ ràng ở trên da mình khoảng tầm 15 2 phút thì các bạn đã nhận thấy rằng là nó sẽ không còn cái độ cảm giác tươi và mùi hương của matcha meditation ấy thì nó sẽ như kiểu là những cái thanh kiểu kít két mà ờ, bị trà xanh ấy ngửi rất giống như vậy và khoảng tầm một tiếng ở trên da thì các bạn nhận thấy mùi hoa nhài xuất hiện rất là rõ cái nét hoa nhài đây thì mình thấy là nó làm có phần sử dụng những cái DNA khá là quen thuộc như là mình thấy là nó có một cái nét giống với chai uh, ờ, Mugler Alien đấy là một cái chai mình đã review và mình thấy là cái nét ngọt của nhài nó làm ở trong chai nước hoa này rất là giống với chai nước hoa đó và ở đây thì thêm cái độ bột từ matcha thôi và khi mà mùi hương này ở trên da mình ấy thì nó khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng ở trên da thì mùi hương nó chuyển thành một cái mùi xạ khá là sạch kết hợp cùng với cái bột matcha thì đây là một cái mùi hương mà nó xuất hiện cái nốt kiểu mắt bột matcha rất là rõ xuyên suốt từ đầu đến cuối đây là hai cái mùi hương nó sao hai cái chiều hướng nó khác nhau có thể là chai được của ngày của mình quá lâu nên là mùi hương nó cũng sẽ nhạt nhòa hơn nhưng mà mình tin rằng là với những cái gì mình đã gửi cùng với chai hoa này thì với mình thì matcha meditation là một cái mùi hương ngọt hơn cũng như là ừ, nhiều hoa hơn so với tia kết tóm lại thì matcha meditation là một cái mùi trà sữa dành cho những bạn nào hảo ngọt còn với ở tia kết thì sẽ là một cái mùi trà dành cho những bạn kiểu thích những cái mùi nó thanh nó nhẹ và nó có một cái độ gọi là uh, trải nghiệm nhiều hơn so với cái mùi hương của matcha meditation về cái độ bám tỏa của hai mùi hương này thì tia kết lưu ở trên da mình tầm 5 đến 6 tiếng và sau khoảng tầm 2 tiếng xịt thì nó chỉ là một một mùi skin sen nhẹ thôi nên là so với cái độ bám tỏa với matcha meditation thì một cái mùi thiên về matcha nhiều cũng như là kết hợp cùng với những cái nốt hương như trà như là sại như là hoa nhài thì matcha meditation bám trên da mình rất tốt khoảng tầm 8 đến 9 tiếng mình hôm hôm mình xịt buổi tối mà mình đi ngủ các bạn biết rồi đấy, đi ngủ mà kiểu lăn lộn nhiều ấy thì mùi nó sẽ mất nhưng mà sáng hôm sau mình vẫn ngửi thấy mùi của matcha meditation và cái độ tỏa hương của Mercedes medicine thì nó cũng khoảng tầm một cánh tay rất tốt còn em này thì tầm kiểu nửa cánh tay quay đầu thôi Tiếp theo đó chính là về cái giá tiền cũng như là cái thời điểm sử dụng làm sao để tốt nhất với hai mùi hương này Các bạn có thể biết rằng là tia kết không còn sản xuất nữa và cái giá hiện tại thị trường nó mình theo như mình biết nó khoảng tầm 5 đến 6 triệu cho một chai 100 như thế này và các bạn phải săn lùng rất là lâu thì mới có hàng để mua thì các bạn thấy là Macham jason thì có sẵn tại Allen với cái giá tầm 3 triệu đồng thì em này hiện tại thì nó sẽ gấp đôi và với một cái mức giá như vậy cho một cái mùi hương mà mình thấy là về độ bám quản nó kém hơn chỉ là một cái mùi nó thanh hơn, ngọt hơn vẫn theo xu hướng trà sữa xanh thì matcha meditation vẫn vâng, sẽ vẫn là một cái lựa chọn mà mình nghĩ là đáng mua hơn còn về cái thời điểm khuyên dùng của hai chai nước hoa này thì với tia kết với mình thì nó sẽ có thể sử dụng được trong mùa hè những ngày trường mùa hè mát mẻ nhá nếu mà nóng quá thì sẽ hơi khó chịu và dùng trong thời điểm ở Sài Gòn rất là ok còn với matcha meditation ấy, thì uh, theo cảm nhận của mình đây không phải là một mùi hương sử dụng tốt được trong mùa hè các bạn chỉ cần xịt 2 đến 3 shot mà vào mùa hè ở Sài Gòn hay là kể cả ở Hà Nội thì nó sẽ rất là choáng váng và khó chịu đặc biệt là với cái độ bám tỏa rất là khủng khiếp nên em này mình vốt cái thời điểm khuyên dùng các bạn đó là những cái ngày trời thu à trời, trời xuân khi mà trời kiểu đang đông chuyển xuân ấy trời nó vẫn lạnh hoặc là những ngày mùa đông thì em này là cái lựa chọn ổn dành cho những bạn nào thích những cái mùi trà sữa trà xanh sữa còn đừng nghe người bán hàng nói rằng là đây là một mùi trà xanh sữa thì anh có thể sử dụng vào mùa hè mấy cái sử dụng mùa hè ngang đấm vào mũi luôn như kiểu xịt Lancome La Viet Bell hay là kiểu trong Fogote Scandal vậy đây không phải là một cái mùi hương xịt được hè đâu làm ơn Vậy thì chốt lại theo quan điểm của mình nên mua chai nước hoa nào Với một người dùng thì mình khuyên các bạn nên mua Matcha Meditation để sử dụng cho mùa xuân, mùa đông và mùa thu và các bạn nếu như các bạn thích cái mùi gọi là trà sữa để sử dụng mùa hè các bạn có thể mua Minty Men của nhà Dame Perfumery đó là một cái lựa chọn tốt để sử dụng được mùa hè còn của em này thì không sử dụng được mùa hè nhá nó lại một lần nữa là như thế và với một cái mức giá tầm 3 triệu đồng nó ngang giá với tất cả những sản phẩm của Maison Replica thì đây là một cái lựa chọn ok còn nếu như bạn thừa tiền bạn kiếm được nguồn hàng tốt cũng như là bạn đảm bảo được rằng là cái sản phẩm của bạn ừ, về cái sản phẩm tía kế về nó không bị biến chuyển mùi, mùi sau rất là nhiều thời gian nằm kho hay là do người ta sở hữu thì các bạn có thể mua tía kế một cái mùi trà mình nghĩ là xịt được mùa hè và quan trọng là nó sẽ có mùi thanh hơn và với cá nhân mình thì matcha meditation thì nó có cảm giác kiểu nó hơi synthetic một chút nó hơi nhân tạo một chút và nó như kiểu là những cái cốc trà sữa của những cái hãng như kiểu Toku Toku mà so với những cái trà kiểu Phúc Long hay là trà của Starbucks vậy đó và tia kép ấy, thì mình nghĩ rằng là sẽ dành cho những bạn kiểu thích sưu tầm nhiều hơn là để sử dụng còn nếu mà để sử dụng thì đây vẫn là một mùa mùi mình nghĩ là đáp ứng tốt đám đông đặc biệt là mùa hương này được mọi người khen các bạn nữ khen rất là nhiều rất là thích và vừa rồi đó là review nhanh của mình về matcha meditation cũng như là tia kép một cái sự so sánh rất là dễ để cho các bạn có thể lựa chọn